I am not horrible phải như mình vẫn còn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 anh nhận ra mang mang dài người là giả dối nói mấy cũng vậy thôi không hờn không chết xóa hết đợi nhẹ môi thiên hạ là một cõi đâu thử niềm lấy miên tình yêu sâu thêm lần nữa như ta đang tự giết mình thôi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 nhận ra nước mắt rơi vì nỗi buồn anh không